Hello, chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino à, Clip này ra mắt tới anh em một siêu phẩm về đồ chơi sóc đĩa bịp Đó là một công nghệ mới nhất trong cái sản phẩm bát tàng, tàng hình không tang bát camera Nếu mà anh em nào đi chơi bát camera rồi anh em sẽ biết là ngày xưa anh em hay dùng cái màn dây Hay sau đó thì anh em à, dùng cái màn Nokia Đó, thì bây giờ cải tiến lên công nghệ truyền xa online anh em có thể ngồi ở nhà báo rung sau đó thì bắt xem chẵn lẻ báo cho anh em biết thì công nghệ đấy là như thế nào thì ờ, thứ nhất là giới thiệu là anh em cài trực tiếp vào phần mềm trên điện thoại của máy của anh em luôn đây phần mềm của nó đây anh em sẽ vào cái phần mềm này mình sẽ bấm vào cái phần mềm này đó, tải về nó sẽ hiển thị lên tắt ứng dụng đi này đó, xóa hết đi này bấm vào tải về công nghệ này anh em chỉ dùng 4G là bắt được rồi đó thì khi anh em dùng cái này thì bát thì nó sẽ có hai loại là bát tự động và bát khiển ví dụ bát khiển thì mình sẽ bấm nút này ui rồi nét căng luôn đó bát camera nét căng luôn này nếu anh em nào mà đang chơi uh, sóc đĩa mà muốn sử dụng cái bát tàng hình này công nghệ của bên uh, Tấn Tuân Casino thì là siêu nét siêu chuẩn và hàng tất cả là giá rẻ có bảo hành thì anh em liên hệ trực tiếp qua cho số hotline của Tấn ở trên màn hình này bốn ông trắng này anh em nhìn cái bát này cái bát này rất là đẹp không nhìn thấy lỗ mắt đâu nhé này anh em nhìn thử không bao giờ thấy được lỗ mắt đâu bát mỏng đẹp luôn Đó. không có nóng không có nóng đít luôn khò thoải mái Đấy, khò nước thoải mái anh em nhìn bát bao đẹp chưa siêu nét luôn này bấm lên cho anh em xem này bên tấn tuân casino sản xuất ra cái bát này vị nằm ở chỗ nào cũng thấy anh em quân đỏ con màu đều thấy hết và nếu mà anh em chơi những cái mẫu bát theo yêu cầu của anh em ví dụ như chơi bát nhựa này bát sứ này hay là anh em chơi bằng phin cà phê này ở ờ, bên tấn đều sản xuất cho anh em chỉ trong vòng một ngày chỉ có một ngày sản xuất thôi anh em nhé cái bát này thì ai số cái cũng được Đó. ba đồng trắng anh em nhìn cũng biết là ba đồng trắng rồi đúng không ạ thì à, không nói về cái bát này nữa đơn giản một điều là anh em đi chơi anh em sẽ cầm theo cái gì anh em cầm theo cái sạc này tắt ứng dụng lên đi khi Đấy, bên tấn đã độ chế và cho anh em một cái sạc này cái sạc này là cái sạc dự phòng Đấy. cắm dây điện cắm sạc dự phòng nếu anh em đi chơi thì anh em chỉ cần à, tắt màn hình đi nhé cái điện thoại này là khi anh em chơi là anh em sẽ kết nối qua một cái phần mềm của một một điện thoại khác cho nên là anh em sẽ tắt màn hình đi Đấy, tất cả sử dụng không có tang tích gì luôn cắm lên này đây là Tuấn đang ờ, sử dụng một cái điện thoại để cho anh em xem luôn thôi còn ví dụ anh em đi chơi thì anh em sẽ bật cái màn hình ứng dụng này lên sau đó anh em thoát ra đó bật lên sau đó anh em ấn nút này ẩn này ẩn camera này anh em nhìn chữ ẩn camera này đó mình sẽ ẩn camera đi mình vuốt ra mình vẫn sử dụng bình thường đây là công công nghệ của bên tấn cực kỳ mới để hỗ trợ cho tất cả anh em nào đang đi chơi sóc đĩa đó à, camera thì siêu nét rồi còn về giá thì anh em yên tâm là anh em à, mua anh em nhớ đăng ký kênh kết bạn zalo tấn sẽ giảm giá cho anh em cực kỳ ưu đãi giá cực kỳ tốt luôn Đấy, thì à, anh em nào đang xem kênh thì à, à, có thể là kết bạn zalo để liên hệ trực tiếp gọi video xem à, tại hai cơ sở ở hà nội và sài gòn xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em